đây đây là cái bếp này nè mà cái này bên này là cái ga đó, nó nó nó, nó ý mà dặn hết lốc luôn nè mà nó có nhỏ xíu nó cháy có chút xíu à hôm trước thì nó cháy lan rồi lắm bây giờ nó cháy con đốm như em không biết sao bên này thì à, bên này thì à, nó xài mạnh đi cũ nó, nó ok rồi bên này nó vậy nè em cũng có vệ sinh rồi mà em coi cái họng nó đâu có bị nghẹt cho em gỡ rồi rồi đó mà không không biết sao đó.